Chào mừng các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog à, Đạt đang đón anh nhiêu tuổi này 34 cái gì mà 34 chẳng qua là em là nhân viên của anh thì em mới biết anh 34 tuổi thôi Chứ anh ra ngoài đường đó mấy chị mấy em nói anh mới có 24 thôi nha đó, và rất tự hào điều đó tại sao mình lại có thể có một cái gương mặt trẻ như vậy ta cái tại vì nói chung là sống ở Việt Nam đó các bạn mình à, vô tư mình không có suy nghĩ nhiều mà nói gì cũng phải trong cuộc sống này ai mà đi làm chả suy nghĩ nhiều đúng không nó áp lực này nọ kia các kiểu kể coi năm nay đi làm là cũng năm thứ bao nhiêu rồi cũng chả nhớ nữa mà cái khổ nhất các các bạn đi làm nó lại mâu thuẫn với chuyện tập gym đó mình không đi làm á thì mình tập gym nó dễ lắm còn mình đi làm mình phải bố trí thời gian công việc cho nó hợp lý rồi mình tới phòng gym mình tập mà khổ một cái bữa ăn chả ra gì hết nó ăn cơm hàng cháo chợ ăn cơm văn phòng này nọ kia nhiều khi xui xui còn ăn KFC nữa nó ăn mấy cái món fast food nó dẫn tới cái cơ thể chúng ta bị xuống cấp các bạn nó cơ thể chúng ta bị xuống cấp nó mở nó lên có đi làm văn phòng nó khổ tướng ở trên này nó không bự nhưng mà ở dưới á, thì nó lại có mỡ mỡ bụng đó nên chúng ta phải quyết tâm chúng ta chống cái giặt mỡ này mà chống giặt mỡ á, thì á, là chúng ta phải đi tập gym đúng không chúng ta tập gym và chúng ta phải uống bộ ba thần thánh mà cái chuyện bộ ba thần thánh không phải là cái vấn đề mà duy nói ngày hôm nay ngày hôm nay chỉ tập trung với nó một cái vấn đề thôi trong bộ ba thần thánh á, nó có một cái sản phẩm á, là ly bố trắng đúng không mà ly bố trắng á, là một cái sản phẩm á, mà rất là quan trọng rất là quan trọng có thể là các bạn ở đây cũng như là những người người ta mới tập gym người ta mua bộ ba thần thánh người ta uống thôi chứ người ta chưa khai thác được cái cái cái cái sự hiệu quả của đi bộ trắng mà tại vì tại sao như nó đi bộ trắng nó lại quan trọng nó trên đời nó có con bộ trắng nó lại có con bộ đen nữa đi bộ đen đây còn đi bộ trắng ở đây thằng đi bộ trắng này á nó quan trọng ở nhiều những cái điểm sau đây nè chúng ta phải chú ý thứ nhất á, là bạn dùng lúc nào cũng được hết đó thường thường á các bạn dùng những sản phẩm mà gọi là nó phát burner Duy dùng phát burner ờ, nha chứ Duy không có nói là dùng sản phẩm vừa gọi là gì trà giảm cân giảm mỡ gì nha cái đó là vô bệnh viện mấy người rồi đó đó phát burner ờ, nó đơn giản nó chỉ là một cái sản phẩm thực phẩm bổ sung nó cung cấp cho chúng ta một cái cách khai thác tối ưu cái nguồn năng lượng trong cơ thể thì năng lượng nó đến từ đâu ạ à? năng lượng có phải là đến từ mỡ không từ cơ bắp không đó thì bây giờ một đốt cơ hai đốt mỡ thôi đương nhiên tôi muốn đốt mỡ chứ tôi đốt cơ làm cái gì mà muốn không đốt cơ thì lấy protein bảo kê nó lấy amino bảo kê nó lấy bc bảo kê nó để cho nó đốt mỡ thì cần phải có fat burner fat burner không có làm cái gì gớm cả fat burner nó là một cái thực phẩm bổ sung một sản phẩm chức năng nó giúp cho khi chúng ta uống vào chúng ta sẽ khai thác được cái hệ vận động nó khai thác cái hệ vận động chúng ta là à, tập gym nè chạy bộ nè đó mà khi chúng ta khai thác được cái hệ vận động này thì cái nguồn mỡ chúng ta được đốt một cách tốt nhất nó tóm lại không có phát burner ờ, đốt mỡ chừng 3 ờ, phần trăm thí dụ như ờ, đốt mỡ thang điểm 10 đi không có phát burner thì đốt được chừng 34 có phát burner cho đốt được 90 vậy thôi tùy có loại phát burner cách chúng ta bố trí phát burner cho nó hiệu quả như thế nào thì để có một cái nguồn phát burner mà nó hoàn chỉnh đó, đó là bộ ba đốt mỡ bộ ba rất mở nó quá quen thuộc rồi trong bộ ba nó có lipo trắng lipo trắng là một loại phát bên ờ, không kích thích cái tên nó lên tất cả không kích thích nó cực kỳ quan trọng và nó được cực kỳ nhiều đối tượng áp dụng sử dụng thấy không kích thích là sao tức là bạn uống vô có thể nó có những cái triệu chứng nó làm chúng ta nôn nao nó làm chúng ta bị sung sung lên nó chúng ta muốn kiếm cái gì đó chúng ta tập gym do tác dụng của những chất kích thích ở trong phát minh ờ, có thể là caffeine đó nhưng mà cái phát Fassbender ờ, không cái thích là uống vào nó không có cảm giác nó rất là bình thường nó rất là bình thường chỉ còn cái cảm giác bất thường hơn xíu là đi tiểu nhiều hơn thôi vậy thì cái phát Fassbender ờ, trắng này nè cái Bilo trắng này cái phát Fassbender ờ, không kích thích này nó sẽ được uống vào nhiều đối tượng phụ nữ uống cũng được nè người lớn tuổi uống cũng được nè nít uống cũng được nè nó ở tập gym uống cũng được thì do cái đối tượng nó rộng rãi như vậy thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ quan trọng nó không chứa caffeine vậy á thì cái vấn đề đặt ra đây á là cái thằng phát bên kích thích và dạ, thằng phát bên không kích thích thằng nào đốt mỡ nhiều thằng nào không có so sánh được nói thật các bạn không có so sánh được cái chuyện đốt mỡ nhiều ít nó phụ thuộc cái hoạt động của các bạn là cái gì vậy để ví dụ khi các bạn đi du lịch đúng không khi các bạn đi du lịch là một cái khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời để các bạn đốt mỡ đó có ai mà đi du lịch mà để bụng bự không cũng có chứ không có đâu rất dở đi du lịch là phải lean body nha đơn giản thôi khi bạn du lịch chỉ chỉ cho các bạn bạn đi du lịch bạn chỉ cần ngày chơi 6 viên này thôi sáng 3 viên chiều chiều 3 viên bảo đảm bạn trong cái quá trình bạn đi du lịch bạn tham quan từ điểm A điểm B điểm C bạn đi gãy cổ luôn gãy cổ mà mỗi cẳng luôn đúng không tại sao gãy cổ đi du lịch nhìn nhìn, nhìn à, xa xa ở gì kia vậy nhìn cao cao mỏi cổ quá đi mệt lắm các bạn ơi uống thằng này vô bao sáu muối cái đó là duy nói cực kỳ nghiêm túc không có đồ đó và cái và cái đối tượng uống nó đa dạng đã nói rồi mà thời điểm uống nó cũng đa dạng nữa bạn đối với thằng libo đen đối với thằng những thằng libo kích thích đó này nọ đó thì bạn không thể nào uống trước khi đi ngủ được bạn uống trước khi đi ngủ là bạn uh, thao thức mộng ờ, trăng chuyên bạn không ngủ được còn thằng libo trắng này bạn tin không uống trước khi đi ngủ ngủ ngon lành luôn tối tối nó cũng đốt mỡ nữa mà qua cái hiện tượng tối đi tiểu chừng hai lần nữa nha đó thì ở trong lipo trắng nó có những cái chất đốt mỡ và cái cách sử dụng lipo trắng nó đa dạng hơn rất nhiều so với lipo đen mà cái sự kết hợp hoàn chỉnh nhất là lipo trắng và lipo đen lipo trắng nó mang một cái tính trong ngày lipo đen nó mang một cái tính trong tập đúng không chúng ta không thể nào đốt mỡ hiệu quả mà chúng ta không vận động thì, thì, thì khi mà chúng ta vận động khi mà chúng ta tập gym thì chúng ta phải khai thác năng lượng bằng nguồn lipo đen đó và trong ngày cái thời khoảng thời gian còn lại hoạt động nó nhẹ hơn nó nhẹ nhàng hơn nó đi bộ chậm chậm chậm thôi nó làm những cái việc gọi là ha việc trong nhà nấu ăn hay là những cái việc mà đi lại thì chúng ta sử dụng ly bộ trắng đó là những cái khoảng thời gian dùng ly bộ trắng hợp lý nhất và có những người người ta thể trạng yếu người ta dùng ly lipo đen nó không hợp nữa chứ phải không nữa nha các bạn dùng ly lipo đen không hợp thì các bạn đó bắt buộc là phải dùng ly lipo trắng để đốt mỡ tại vì bây giờ lipo đen mà nó không dùng được thì mình phải dùng lipo trắng và cách dùng lipo trắng rất đơn giản dùng trong ngày bất kể lúc nào cũng được đó đây là một sản phẩm rất tiện lợi những thằng này là tôi gọi fast burner steam free mà những thằng steam free thì nó sẽ có những cái chức năng và những cái cách dùng nó na ná như nhau sau này bạn sẽ thấy là reward cao steam free nữa đó. thì cái sản phẩm lipo là một cái dòng đốt mỏ mạnh nhất tốt nhất an toàn nhất hiện nay do công ty Nutrex nó sản xuất và VPT phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam nó nó là cả một cái family luôn nha các bạn sau này bạn sẽ thấy còn đi bô dạng uống nữa nó duy á quan điểm của duy duy chưa review trước nhưng mà duy thích thằng đi bô dạng uống ăn chỗ á hay lắm bạn sáng sáng ví dụ như giờ mục tiêu tôi giảm mỡ tôi pha đi bô uống tôi pha đi bô dạng uống tôi uống thêm đi bô trắng nữa nữa tự nhiên mình có cảm giác nó no cái no cảm giác cực kỳ quan trọng nha các bạn đó cái no cảm giác cực kỳ quan trọng nó giúp cho chúng ta không ăn nó giúp chúng ta không ăn để nó chuyển cái nguồn năng lượng đốt qua mỡ rất hay đó nên ví dụ giờ ở mức độ bình thường tôi uống libo tôi sợ, tôi sợ bị nó giật đúng không có những bạn uống libo vô giật cái đồng liền chứ giật lần sau cảm giác nó nó khó, khó chịu đó cảm giác nó khó khó chịu nó có trong khoảng tuần đầu nhưng mà qua tuần thứ hai nó mất đi thì lúc đó đó các bạn sẽ dùng lean body các bạn pha duy nè các bạn uống trước nửa bình nhớ dùng lean body uống trước nửa bình xong rồi mới tháo đi bô ra và chúng ta uống đi bô liều hai viên mà dĩ bự con dĩ uống ba viên nha các bạn hàng nào hay là em nào hay là anh chị em nào bự con dư chắc uống bốn viên luôn á thôi như ba viên đủ rồi thì khi với cách uống như vậy các bạn sẽ không bị đi bô giật đã uống xong ba viên đi bô rồi đó bây giờ làm việc thoải mái chúng ta là một gamer thì chúng ta còn phải năng động chúng ta năng động ở suy nghĩ năng động ở hành vi năng động ở lối sống chúng ta không làm việc một cách thụ động tức là bạn có ngồi văn phòng á, thì các bạn ngồi chừng một tiếng hai tiếng thôi xong bạn phải đi ra ngoài quán xí này quán xí cái nọ đi tới đi lui vận động cái này cái kia để cho mỡ chúng ta được đốt liên tục để cho cái phản xạ chúng ta nó nhanh đầu óc chúng ta nó nhạy ha chứ các bạn không bao giờ mà tập gym một cách tiêu cực nha các bạn như khuyên thật lòng bạn tập gym một cách tiêu cực là bạn ăn trong phòng gym bạn tập trong gym bốn tiếng đồng hồ bạn về nhà phục hồi thêm 4 tiếng đồng đời bạn hết 8 tiếng 8 tiếng xong rồi bạn làm cái gì là bạn, ăn bạn ăn bằng kiếm tiền lúc đó bạn sẽ là thằng đàn ông ăn bám và thằng ông vô dụng cái này duy nói rất là nhiều lần rồi có thể là mất lòng một số anh chị em nhưng mà hãy lắng nghe lời của duy nói cái gì cũng vậy thôi chúng ta cũng phải tạo sự nghiệp cho riêng mình đó cho dù bạn bất kỳ một cái cương vị gì gamer nó là một cái nền tảng nó bổ sung còn nghề nghiệp bạn là cái chính thực phẩm bổ sung nó giúp chúng ta thăng hoa trong cuộc sống giúp chúng ta tỉnh táo hơn giúp chúng ta mạnh mẽ hơn giúp chúng ta hạn chế được cái nguồn calorie nạp vào điều này cực kỳ quan trọng đó chúng ta hãy thành công cả về mặt xã hội lẫn cái body lẫn cái cơ thể chúng ta chứ ở ngoài đời các bạn nhìn có những người người ta cũng tương đối người ta thành công nhưng mà sức khỏe người ta không có nó bụng người ta quá bự người ta lại thấp người nhìn nó ờ, không có được mạnh thẻ khỏe cho lắm và sau này nhậu nhẹt nhiều cái nữa là cái bụng nó như vậy nha các bạn thường á là các bạn các những thực phẩm bổ sung một cái dạng pre workout là một đây cái dạng BCA là hai nè cái dạng fat burner là ba nè thì nó sẽ làm một cái lọ mà chúng ta có thể dùng trong một tháng một tháng có thể là hai chục ngày ba chục ngày có những sản phẩm chỉ cần dùng hai chục ngày là đủ và có những sản phẩm cần dùng tới ba chục ngày trong trường hợp Fodibo Steamery này nè là một lọ nó tới đâu 120 viên đúng không ạ à? 120 viên một liều á là Ủa xin lỗi các bạn à đúng rồi cái lọ này 120 viên một liều nó là hai viên vậy nó dùng được 60 liều đúng không ạ à? 60 liều tức là dùng 2 tháng vậy chứ rớt vô tay duy, duy dùng ngày 4 viên là bạn dùng được một tháng đúng không còn dùng ngày 6 viên tại lậu hơn nữa dùng được 20 ngày thì tùy vào cái liều lượng như thế nào á nó phụ thuộc vào cái cơ thể chúng ta phụ thuộc cái nhu cầu của chúng ta đó cái điều chuẩn á là một một à, một ngày đó là 4 viên đó một lần là hai viên còn duy thì dùng một lần 3 viên một ngày hai lần là 6 viên nó tùy phục vào nhu cầu và để có được một cái sự hiệu quả trong cái cách dùng sản phẩm này thì các bạn cần phải kết hợp với một cái loại PC nào đó nó tối thiểu nó phải là như vậy phải là một cái này kết hợp với một cái PC nào đó và chúng ta cố gắng đến phòng tập gym tập nhẹ cũng được hoặc đánh cầu lông đánh tennis nói chung là có vận động chúng ta đừng sống một cuộc sống quá thụ động các bạn thì như vậy cái hiệu quả đốt mỡ nó mới cao được nó còn ví dụ như các bạn đi du lịch với nó thôi bạn chỉ cần một cái sucker của THQL thôi nó bình BCA hoặc là amino gì đó bạn pha vô bạn đi bạn đi bộ hay bạn đi gì đó nó sẽ rất là tốt rất là tốt và cơ thể bạn rất, rất là đẹp đi bộ là một cái bộ môn mà nói chung nó cũng rất là ok cá nhân dương rất thích đi bộ nhưng mà có một cái nó tốn nhiều thời gian quá nên dương không có chơi môn đó thôi Nó nên đi, đi chơi game đi tập game đó, một ngày đi tập game một tiếng đi livestream 3 tiếng livestream là cái gì sứ mệnh nè bạn cái này nhiều khi thật sự bạn cũng mất thời gian lắm nhưng mà nói chung nó là sứ mệnh cuộc sống bạn có bè có phái, có phái có hội có ban này nọ kia mình không livestream á đó thì nhiều người nhắc mà nhiều người nhớ mà mình thì livestream nhiều thì mình bị cuốn vô câu chuyện mình nói nó hơi bị dài đó nó hơi tới tới tới, tới 60 phút lần 6 phút trong hai lần nên cuộc sống của Duy á, nó là như vậy à, thì đây là chương trình vlog nhưng mà kèm theo review sản phẩm để cho các bạn nào dùng sản phẩm và biết cách dùng cho nó đúng mình bỏ đồng tiền ra thì mình dùng nó phải chính xác quan điểm của Di bỏ đồng tiền ra xài hàng và đẳng cấp và đạt hiệu quả cao nhất đó là quan điểm của Di xin thân ái kính chào các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình review sản phẩm khác sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu phách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phát cay nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chót phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cô có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn